Nội dung hôm nay của chúng ta đó chính là hóa trị. Đầu tiên đó là hóa trị của một uh, nguyên tố ở trong hợp chất ion. Hóa trị của một nguyên tố ở trong hợp chất ion. Uh, như vậy, tính đến thời điểm này là chúng ta đã xếp được cái nội dung này, nội dung hóa trị này vào trong cái phần liên kết hóa học của chúng ta rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải ghép cái khái niệm này với các loại hợp chất của chúng ta. Và loại hợp chất đầu tiên thì Duy muốn đưa đến đó chính là hợp chất ion. Được chưa nhỉ? À, chúng ta chú ý nhé. Thứ nhất, hóa trị của một chất trong hợp chất ion này, hóa trị của một nguyên tố ở trong một hợp chất ion được xác định hay được gọi là điện hóa trị. Được chưa? Hóa trị của một nguyên tố ở trong hợp chất ion thì người ta gọi đó là điện hóa trị. Đấy, nhớ điện hóa trị nhé. Hoặc là thường là người ta sẽ gọi tắt là hóa trị thôi. Nhưng mà nếu mà gọi đầy đủ ra chúng ta sẽ gọi là điện hóa trị. Bởi vì trong hợp chất ion nó sẽ mang các cái cấu tử của nó, các cái thành phần của nó sẽ mang điện tích chứ không phải một cái thành phần trung hòa về điện. Và điện hóa trị ở đây sẽ bằng điện tích của ion đó. Điện hóa trị bằng điện tích của ion đó. <coughs> Chúng ta thấy này, trị số của điện hóa trị của một nguyên tố thì nó sẽ bằng số E mà nguyên tử nhường hoặc nhận để tạo thành ion dương và ion âm. Đấy. Thế thì chúng ta biết được rằng là cái số E mà nhường đi, nhường đi hay nhận nhận vào ở đây thì thứ nhất là chúng ta phải chú ý như thế này, đó là các cái E đó, cái vị trí E nó nhường hay nó nhận sẽ là ở lớp ngoài cùng. Đúng không nhỉ? Cái thứ hai là khi nó nhường hay nó nhận bao nhiêu e thì chúng ta uh, không thể nào mà quy chụp được bởi vì có nguyên tử nhường 2e có nguyên tử nhường 3e có nguyên tử khác lại nhận một hoặc là hai hoặc là 3e cơ đấy thì khi nó nhận hay nó nhường chúng ta có thể là sử dụng một cái quy tắc đó là quy tắc octet hay người ta gọi là quy tắc bát tử để chúng ta có thể là khai thác và đưa ra được cái nhận định là a à, anh này nhường bao nhiêu hoặc là nhận bao nhiêu các em chú ý nhé Đấy, nhường hay nhận để tạo thành ion dương và ion âm. Thì hai cái thành phần là ion dương và ion âm ở đây ấy, nó là các thành phần mà nó bền hơn so với các nguyên tử các em nhé. Các ghi điện hóa trị như sau. À, chúng ta ghi điện hóa trị là cái điện tích ở trước, điện tích ở đây là có âm hoặc dương. Được chưa? Ghi trị số của điện tích trước này. Đấy, ví dụ như là 12E thì ghi là 12 ở trước đúng không nhỉ? Và sau đó ghi dấu của điện tích sau. Đấy, lưu ý giúp thầy nhé. Ví dụ như sau. Ờ, trong natri clorua trong natri clorua thì nếu mà nói về hóa trị của natri như ở lớp 8 chúng ta học ấy thì natri ở đây sẽ có hóa trị 1 và clo hóa trị 1 đúng không? Nhưng nếu bây giờ chúng ta xét cái khái niệm hóa trị này nhưng ở trong phạm vi chúng ta đang nghiên cứu về liên kết ion thì hóa trị của natri hay điện hóa trị của natri bây giờ sẽ là gì ạ? Một cộng. Hay là điện hóa trị của clo là một trừ. Được chưa các em? Lưu ý nhé. Đây, một cộng, một trừ Đấy, và cái số 1 này chúng ta hoàn toàn có thể ghi bằng con số bình